Ui, ở trong có lớp chuối thật Một lớp chuối thật mọi người ạ Nhìn, nhìn này wow. Hình ảnh không mang tính chất minh họa nha À, cái này giống giống giống cái mùi mà cái tinh dầu bưởi hay sao nhầm mà hay hay cho vào chè ấy, cho vào chè cho nó thơm ấy. Tinh dầu chuối để cho vào chè giống lắm luôn ấy cái pin dầu mà tôi cũng phải phục các cái cái anh editor đây chứ phải tôi tôi đánh cho mình nhát